Đăng ký ngay khóa học luyện đề chuyên sâu lớp 12 để cùng học văn chị Hiên chinh phục 8 cộng trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Mọi thông tin hỗ trợ và tài liệu miễn phí nhắn ngay về cho admin fanpage học văn chị Hiên các bạn nhé. Rồi bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau đến với phần tiếp theo nhá. Được không nào? Đó chính là về việc giải quyết các cái yêu cầu nâng cao trong bài nghị luận văn học như sau. Nào, chúng mình có đây ạ à. hai nhỏ giải quyết yêu cầu nâng cao trong câu nghị luận văn học ok không ạ các bạn vẫn xem ổn chứ chúng mình ơi Các bạn đâu rồi nhỉ Các bạn vẫn xem ổn đúng không Các em vẫn xem ổn đúng không Tại vì chị chỉ sợ nhất là gì Sợ nhất là các bạn đang không xem được Đấy thì đến lúc mà các bạn xem lại Nó cũng sẽ bị giật đi Nếu như mà không thì Nếu như mà ok thì cũng báo lại là ok cho chị Còn nếu như mà không ok thì cũng báo lại là Chị ơi chưa ok Để chị có thể dùng 3G ờ, để chị phát cùng với các em nhá được không nào? Bởi vì chị tin là các bạn sẽ còn xem đi xem lại phần bài giảng cơ Được không ạ? À? Chúng mình ơi Chúng mình có Chúng mình có hiện tại vẫn xem ổn đúng không? Hiện tại thì chị vẫn thấy là đang ổn À ok xem nét lắm chị ạ à. Nhất trí Rồi bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu nhé Trước tiên chị muốn là giúp các bạn phân biệt Phân biệt Được không ạ? À? Luận điểm 3 và luận điểm 4. Thật ra ấy, thì chúng ta có thể gộp hai cái này vào cùng với một luận điểm. Nhưng mà ở đây thì chúng mình cứ gọi là minh bạch nó ra để cho cái phần làm bài của chúng mình nó sẽ khoa học hơn nhá. Luận điểm 3 của chúng mình ở đây là giải quyết yêu cầu nâng cao. Giải quyết yêu cầu nâng cao. Và luận điểm 4 của chúng mình ở đây là nêu ra những cái đặc sắc về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Thì các bạn ơi, các bạn giúp cho chị nha. Giải quyết yêu cầu nâng cao thì yêu cầu nâng cao ở đây là gì? Tức là trong đề bài của chúng mình sẽ có một cái vấn đề chính và sẽ có thêm một cái vấn đề phụ và vấn đề phụ đó sẽ được thể hiện qua cái sau cái câu đó là thường sẽ là từ đó. Được không ạ? Làm rõ cái gì đấy. Hay là nhận xét về cái gì đấy. À, được không ạ? À? Ok chưa? Còn lại đặc sắc về giá trị nội dung và nghệ thuật thì nó không có biểu thị ở trên đề bài. Được không ạ? À? Không biểu thị ở trên đề bài Mà ở đây là chúng ta chỉ nhắc lại Đúng không ạ? À? Chúng ta chỉ mang cái tính chất là khái quát lại Về những cái điều ấn tượng của các bạn Về nội dung cũng như về nghệ thuật mà chúng ta vừa mới làm về vấn đề nghị luận thôi Ok chưa ạ? Tức là không biểu thị ở đề bài Được không nào? Và làm viết cái phần luận điểm 4 này với một cái mục đích là để khái quát lại những cái ấn tượng về nội dung, về nghệ thuật Hay nói cách khác ở đây là chúng ta gì ạ? Chúng ta nhấn mạnh lại và để làm cho cái bài viết nó chìn chu Ok không ạ? Nhưng khác với cái luận điểm số 4 này thì luận điểm số 03 giải quyết yêu cầu nâng cao ở đây là một cái yêu cầu bắt buộc phải có. Bởi vì sao? Bởi vì nó được biểu thị ở trên đề bài. Được không ạ? À? Thế nên các bạn ơi, đối với cái việc giải quyết yêu cầu nâng cao nha, người ta cứ hỏi gì thì các bạn đáp nấy. Được không ạ? À? Ví dụ nhá Người ta hỏi tên của các em là gì Thì các bạn cứ trả lời là tên của em là Thanh Thủy Tên của em là Trang Tên của em là Minh Anh Ok không ạ? Hỏi gì đáp đấy Còn cái phần này mang cái tính chất khái quát lại những cái ấn tượng nhất Thì cái câu hỏi mà các bạn đưa ra Tự đặt ra cho bản thân của mình sẽ là gì ạ? Sau phần phân tích Sau phần phân tích Cảm nhận bàn luận về đối tượng trên được không ạ? Anh chị ấn tượng về nội dung và nghệ thuật gì? À, được không ạ? Kiểu như vậy. Còn cái câu hỏi của bên này cần phải trả lời ấy nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào đề bài nhé câu hỏi cần trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào đề bài ok chưa ạ thế thì các em ơi các bạn đã phân biệt được chưa có rất nhiều bạn hay bị nhầm lẫn bởi cái hai cái luận điểm này hai cái ý này đấy là chúng ta phân vân thực sự luôn á là cái luận điểm giữa cái luận điểm 3 và luận điểm 4 thì có gì khác nhau thì trước tiên là chị phân biệt với các bạn là như vậy thế thì cái cấu trúc để chúng mình trả lời cho cái yêu cầu nâng cao cụ thể là gì cấu trúc trả lời được không ạ? Chị thì thường thiết lập cái cấu trúc trả lời cho yêu cầu nâng cao cụ thể như sau. Thứ nhất, phải có một cái phần dẫn vào được không ạ? Yêu cầu nâng cao. Và cái phần dẫn này ấy thì chị hay sử dụng một là nêu ra khái niệm nêu ra khái niệm Em có thể dùng cách này với những cái yêu cầu nâng cao mà ngay lập tức mình chưa thể hiểu được ngay Ví dụ như người ta hỏi về giá trị hiện thực hay là giá trị nhân đạo được không ạ? Hay là nói về hỏi về Nhãn quan phong tục ở trong vợ chồng A Phủ Nhãn quan phong tục Đó, ok không ạ? Thì các em có thể thấy là Thật ra ấy, để xác định là cái nào cần phải giải thích, cái nào không cần phải giải thích thì chị nghĩ là nó rất là đơn giản. Đúng không ạ? Những cái sẽ có những cái mà chúng mình cần nêu ra khái niệm các bạn có thể chủ động xác định được ngay bởi vì chị nói thật là Bây giờ mà để Bảo nói với các bạn về cái là mình phải phân biệt được cái nào cần giải thích, cái nào không cần giải thích thì nó khó lắm. Cái này chỉ là dựa vào cái sự linh hoạt của các bạn và các bạn cảm thấy là cái vấn đề đấy nó đủ cái độ phức tạp. Mình nhắc đến ngay thì nó không không giải quyết được vấn đề nên là mình nêu ra cái khái niệm. Thì bản thân chị cho rằng là cái phần mà nêu ra khái niệm cũng là cái phần để dẫn vào luôn. Ok chưa ạ? thì trong trường hợp sẽ có những vấn đề mà chúng mình không cần phải nêu ra khái niệm. Ví dụ nhá, có những cái vấn đề người ta hỏi về vẻ đẹp Từ đó làm rõ về vẻ đẹp của con người lao động Trước cách mạng Hay là làm rõ về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam Đó, những cái đề kiểu như vậy thì chúng mình đâu cần phải giải thích đâu Đúng không ạ? Thì cái này các bạn có thể dùng những cái phần dẫn và yêu cầu nâng cao Các bạn có thể sử dụng những cái câu dẫn Có thể là những cái câu lý luận văn học được không nào? Ok không ạ? Thì chị nghĩ là các bạn có thể dùng lý luận văn học để các bạn dẫn vào. Được không ạ? À ví dụ như chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À, văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người. Nói như nhà văn Nguyễn Minh Châu thì hành trình sáng tác là cái hành trình đi tìm kiếm những hạt ngọc ẩn giấu bề sâu tâm hồn của con người. Và quả thực qua hình ảnh người đàn bà hàng trài trong tác phẩm này, chúng ta đã nhìn nhận thấy được vẻ đẹp không chỉ của riêng nhân vật người đàn bà hàng trài nói riêng được không ạ? À? Mà đó còn là vẻ đẹp của những người phụ nữ Việt Nam đấy họ như thế nào? Các bạn hiểu ý chị không ạ? À? Họ hỏi gì thì các bạn đáp đấy thôi và các bạn làm sâu hơn cái vấn đề đấy thôi. Rất là đơn giản. Đừng có bị nặng nề quá trong cái việc là Ôi chúng ta phải làm như thế nào Chúng ta phải xử lý như thế nào cho cái đề này đây Nhưng mà trước tiên là các bạn giúp chị là Phải có một cái phần dẫn và yêu cầu nâng cao đã nhá Phần này thì các bạn cứ dẫn trong khoảng từ 2 cho đến 4 câu Được không nào Sau cái phần dẫn và yêu cầu nâng cao Thì chúng mình sẽ tiến hành hai nhỏ Làm rõ yêu cầu nâng cao làm rõ yêu cầu nâng cao được không ạ thì các bạn sẽ thấy đối với những cái vấn đề người ta hỏi về ví dụ giá trị nhân đạo đi đúng không ạ thì các bạn sẽ thấy nó sẽ được biểu thị qua cái gì nó sẽ biểu thị qua cái tố cáo này biểu thị qua cái ngợi ca này biểu thị qua cái trân trọng đồng cảm này đúng không trân trọng đồng cảm này phải không ạ nó sẽ biểu thị qua cái mở đường này thế thì các bạn sẽ soi chiếu những cái này lên phía bên, bên trên phần luận điểm số 2 mà các bạn vừa tiến hành phân tích và các bạn chỉ ra cho chị rằng là tố cáo được thể hiện ở đâu ngợi ca thể hiện ở đâu trân trọng đồng cảm thể hiện ở đâu và mở đường thể hiện ở đâu thì hãy nhớ này nói như vậy không phải là để các bạn phân tích lại mà là các bạn nhặt những cái ý ở phía trên vừa làm rõ vừa phân tích để chúng ta khái quát lại và chỉ rõ nó ra để thể hiện một điều là à quả thực là với cái vấn đề chúng ta vừa làm rõ ở phía trên thì ví dụ ông Kim Lân ông ấy đã thể hiện được cái giá trị nhân đạo sâu sắc đó kiểu như vậy bởi vì về cơ bản là người ta yêu cầu là các bạn phải làm rõ cái giá trị nhân đạo mà nhà văn đó được thể hiện mà thế thì ở đây sẽ có những cái cụm từ rất là đắt đó là gì ạ à, à giá trị nhân đạo đã được thể hiện một cách sâu sắc qua tác phẩm vợ nhặt nói chung và trích đoạn trên nói riêng được biểu thị qua các cái ý như thế này. Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu chị không ạ? Ok không? Còn đối với những cái mà chúng mình không có cái cơ sở, tức là chúng mình không có cụ thể về những cái khái niệm được đưa ra ấy. Ví dụ như về vẻ đẹp của con người ấy thì ở đây các bạn sẽ giúp cho chị cái đó chính là các bạn sẽ tiến hành khái quát lại Tức là cái bước làm rõ yêu cầu nâng cao này là cái bước tư duy lại À có nghĩa là nhá, giống như kiểu các bạn làm 5 bài toán, các bạn làm 7 bài toán Xong các bạn rút ra một cái quy luật chung Thì cái quy luật chung của các bạn là rút ra được cái công thức thì cái yêu cầu phụ của chúng mình ở đây là cũng sẽ đóng cái vai trò giống như cái việc là chúng ta cũng đi xử lý và rút ra cái quy luật chung đấy. Được không ạ? À? Ví dụ nói về vẻ đẹp của con người Ở đây đó chính là Ví dụ qua nhân vật chàng đi Đấy là một cái con người mà gì ạ à, Mang trong mình cái khát vọng hạnh phúc này Đúng không ạ à? Con người Việt Nam trước cách mạng mang một cái lòng Đó là gì à, bao dung này hiệu trượng nghĩa này vị tha này được không ạ à? trượng nghĩa này hào phóng này đúng không à, yêu thương lẫn nhau này đấy kiểu như vậy ok chưa nào thế thì nếu như với những cái vấn đề mà nó không có cái không có cái cấu trúc không có một cái định nghĩa cụ thể ấy, thì các bạn sẽ làm theo kiểu là chúng mình sẽ bắt đầu khái quát cái vấn đề ở phía trên và rút ra giống như chị vừa nói đấy ạ Thực sự nó giống như cái việc các bạn giải 5 bài toán, các bạn dạy 7 bài toán Và sau đấy các bạn rút ra được một cái công thức chung Thì ở đây cũng thế Người ta từ một cái nhân vật chúng ta vừa đề cập ở phía trên Người ta yêu cầu các bạn rút ra những cái khái quát Và cái khái quát ở đây ví dụ như là vẻ đẹp của con người Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái vẻ đẹp đấy ở chung rất nhiều người Chứ không chỉ đơn thuần một cái nhân vật mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái tác phẩm Đúng không ạ? Các bạn có hiểu ý chị trong cái này không? Chị sẽ xem một chút về cái palette mà ngày hôm qua các bạn làm để xem những cái vấn đề mà các bạn có đề cập ở đây cùng với chị là gì nhá Chúng ta sẽ cùng xem một xíu Được không ạ? À? Chúng ta sẽ cùng xem một xíu nhá à, Chị sẽ gửi lại cái link palette này để các bạn cũng có thể vào xem Đây ạ, à, chị sẽ gửi vào Chị sẽ comment luôn ở trong cái phần à, livestream này nhá Nhưng mà các bạn ơi, các bạn có hiểu cái ý chị vừa nói không ạ? À? Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu ý chị vừa nói không đã? Chị cho rằng là đây là một cái rất là quan trọng đấy À, chúng ta phải làm rõ cái yêu cầu nâng cao Đây là một cái bước tư duy lại Và người ta hỏi gì thì các bạn cứ làm rõ vấn đề đấy thôi Sau đó thì các bạn có thể làm sâu sắc cho cái vấn đề mà chúng mình vừa giải quyết Được không? Làm sâu sắc hơn Được không ạ? À? làm sâu sắc hơn thì cái phần làm sâu sắc hơn cái vấn đề nâng cao các em có thể dùng lý luận được không ạ? À? Lý luận ở đây có nghĩa là các bạn sẽ tiến hành cái bước là lý giải. Vì sao nó lại như vậy? À, được không ạ? À? Và các bạn có thể sử dụng thêm những cái trích dẫn để có thể chốt lại vấn đề làm cho cái quá trình viết của mình trở nên chặt chẽ hơn. Được không ạ? À? Hãy chú ý giúp chị nhá. Thì đây sẽ là cái cách để chúng mình tiến hành làm. Tức là khi mà các bạn viết cái phần yêu cầu phụ này các bạn nên tuân thủ cái cấu trúc ba bước Bước 1 là dẫn vào cái yêu cầu nâng cao đấy Được không ạ? Có hai cách dẫn Hoặc là nêu ra khái niệm đối với những vấn đề mà chúng mình có khái niệm Hoặc là chúng ta sẽ đi theo cái hướng là đi từ lý luận văn học Ok chưa ạ? Cái bước số 2 chúng ta sẽ làm rõ cái yêu cầu nâng cao bằng việc tư duy lại Được không ạ? Dựa vào khái niệm hoặc là chúng ta sẽ khái quát cái vấn đề đấy nhìn nhận trên cái phương diện là Tôi có những cái cụ thể và bây giờ tôi sẽ suy ra cái công thức chung và cuối cùng làm sâu sắc hơn cái vấn đề nâng cao bằng những cái câu lý bằng cái phần lý luận văn học của mình trả lời cho những cái câu hỏi rằng tại sao lại như thế và sau đó chốt lại vấn đề bằng một cái câu trích dẫn giá trị được không ạ ok không nhất trí không các em cứ làm nhiều đi rồi các bạn sẽ cảm thấy là ồ thì ra viết cái yêu cầu nâng cao nó rất là đơn giản Chứ không hề khó giống như trước đây chúng mình vẫn nghĩ đâu ạ Được không nào? Nó không hề khó giống như trước đây chúng mình nghĩ đâu Đây, chị đã mở xong cái palette mà các bạn đã gửi Thì chị thấy ở đây các bạn có những cái vấn đề đề cập đến đó là À, à phân tích tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Ví dụ như đối với cái đề đấy đi À, đây nhá, chị em mình sẽ có những cái đề mà các bạn đề cập ở đây trong cái à, link chị đã gửi Thứ nhất là tính dân tộc Tính dân tộc Trong Việt Bắc Của nhà thơ Tố Hữu Thì các bạn ơi bây giờ làm theo đúng các bước chị nói Đúng không ạ? Bước số 1 Giải thích Tính dân tộc là gì? Phải chưa? Ok chưa? Dùng cái phần này để dẫn vào. Bước số 2, làm rõ vấn đề tính dân tộc được biểu hiện qua thứ nhất về nội dung là như thế nào, về khía cạnh nghệ thuật là như thế nào. Được không ạ? À? Xong bắt đầu mình áp vào cái phần mình vừa phân tích một cái đoạn thơ ở phía trên Mình làm rõ ra từng ý đó Ok chưa? Sau đấy mình dùng một cái gì ạ? Mình lý giải vì sao trong thơ của nhà thơ Tố Hữu lại đậm đà tính dân tộc. Vì sao trong thơ của Tố Hữu được không? Trong thơ của Tố Hữu lại đậm đà tính dân tộc. Lại đậm đà tính dân tộc à, sẽ được lý giải bằng cái thứ nhất đó là con người của Tố Hữu sinh ra ở thành phố Huế với cái sự ảnh hưởng của những cái điệu hò đúng không ạ? Những cái câu hò và bản thân ông ấy cũng là một người yêu thương những cái giá trị thuộc về đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam phải không nào? Thì chúng ta có thể thấy đấy lý giải để làm sâu sắc hơn vấn đề Ok chưa nào? Và sau đấy thì chúng mình sẽ dùng một cái câu nhận định nào đó nói về cái đặc điểm nghệ thuật của tố hữu liên quan tới tính dân tộc chẳng hạn. Được không ạ? Hoặc nếu không thì tìm một cái dẫn chứng, một cái câu nhận định chỉ cần nói về cái vẻ đẹp thơ dẫn chứng, vẻ đẹp thơ tố hữu thôi để chốt lại vấn đề. Nhưng mà hay nhất là sẽ tìm được một cái trích dẫn nói về khẳng định về cái tính dân tộc của tố hữu thì sẽ hay hơn. Chúng mình ơi, nhìn vào đây các bạn đã thấy cách làm chưa? Được không ạ? Nhìn vào đây các bạn đã thấy cách làm chưa? À ok không? Rất là đơn giản Thì ví dụ chúng mình có thể khai triển theo cái ý Đó là gì ạ? Tính dân tộc Được hiểu là một trong những cái đặc trưng của gì ạ? À, tính dân tộc được hiểu là đặc tính nhưng đồng thời cũng là thước đo giá trị của một tác phẩm văn học. Được không ạ? À, trong uh, xét trong tính văn học thì à, xét trong văn học thì tính dân tộc được thể hiện ở cả nội dung và hình thức. Về mặt nội dung, những cái tác phẩm mang tính dân tộc phải thể hiện được những vấn đề nóng bỏng liên quan đến vận mệnh của dân tộc, phải thể hiện được khát vọng tình cảm và ý chí của một dân tộc. Về hình thức, tác phẩm đó phải tiếp thu một cách sáng tạo tinh hoa văn hóa của dân tộc. Nếu chúng ta hiểu như thế, thì tố hữu được không ạ? À? Và đặc biệt là với bài thơ Việt Bắc đã thể hiện đậm đà bản sắc của dân tộc. À, về mặt nội dung thì bài thơ đã đề cập đến đề tài kháng chiến, hướng đến cái tình cảm ân nghĩa thủy chung cách mạng giữa con người của con người Việt Nam trong kháng chiến. Đó là những phẩm chất có ý nghĩa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, bài thơ cũng đã làm sống dậy vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Bắc. Vẻ đẹp trong những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng ấm áp tình người Vẻ đẹp của lịch sử cách mạng Việt Nam với một gì ạ? Những năm tháng không thể nào quên đi Đấy kiểu kiểu như vậy Chúng mình ơi được không ạ? Làm rõ từng ý Bởi vì về cơ bản chúng ta xác định Đây là một cái vấn đề chúng ta có thể nêu ra được khái niệm Và chúng ta có thể gạch đầu dòng được ngay những cái ý thể hiện mà Phải không ạ? Các bạn chú ý giúp chị một chút là chị cũng đã cung cấp cho các bạn hai cái phần tư liệu. Phần tư liệu đầu tiên đó là phần tư liệu mở rộng à đó là phần tư liệu những cái yêu cầu phụ trong văn xuôi và phần tư liệu thứ hai là yêu cầu phụ trong thơ. Các bạn sẽ xem giúp chị ở bên cái link tài liệu đó là tài liệu bổ sung nhá. Chị đã up lên đầy đủ cho chúng mình rồi đấy ạ. Ok không nào? Chị đã up lên đầy đủ cho chúng mình rồi đấy ạ. Nhất trí không ạ? Hay là ví dụ ở đây chúng ta có về tác giả Nguyễn Tuân đi Đúng không nào? Nói về Nguyễn Tuân thì chúng ta sẽ có cái đề rất là thường hỏi Đó là những cái chuyển biến Đó là những cái chuyển biến Trong phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân Được không nào? những cái chuyển biến trong phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân trước và sau cách mạng. Ok không nào? Được không ạ? À? Chuyển biến trong phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân trước và sau cách mạng. Thế thì các em ơi, cái vấn đề là như thế này, để có thể xử lý được cái đề này nha thì các bạn sẽ phải nắm được về cái quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân. Và từ cái này thì chị lại rút ra nếu như á chúng ta có thể thấy là những cái yêu cầu nâng cao nó sẽ chia ra thành hai dạng. Yêu cầu nâng cao sẽ chia ra thành hai dạng. Có thể là sẽ hỏi để làm sâu sắc hơn về mặt nội dung. Có thể hỏi làm sâu sắc hơn về mặt nghệ thuật mà nếu như hỏi để làm sâu sắc hơn về mặt nghệ thuật Thì chắc chắn các bạn sẽ phải nắm được cái gì các em biết không? Chúng ta sẽ phải nắm được thông tin Về quá trình sáng tác của tác giả đó liên quan tới những cái về gì ạ à, quan điểm nghệ thuật này liên quan về cái phong cách nghệ thuật này Đấy là những cái mà các bạn cũng cần phải nhớ Thế thì ví dụ như Nguyễn Tuân ở đây chúng ta thấy rằng là trước và sau cách mạng Vậy thì cái trục bản lề mà chúng mình cần phải chú ý Đó sẽ là năm 1945 Các bạn có thể thấy rằng với cái vốn kiến thức mà chúng mình đã được học từ chương trình ngữ văn lớp 11 cho đến chương trình ngữ văn lớp 12 về tác gia Nguyễn Tuân thì các em có thể thấy là cái sự thay đổi lớn nhất của người nghệ sĩ này vẫn là một sợi dây về chủ nghĩa xê dịch này. Về cái đẹp này. Nhưng gì ạ? tâm trạng trong những cái năm trước 1945 là bất mãn. Đúng không? Thì tâm trạng sau năm 1945 đã là cái sự hòa nhập hân hoan trong những cái ngày tháng kháng chiến đúng không ạ? Thế nên cái đẹp của trước năm 45 là cái đẹp của một thời xưa cũ vang bóng tìm về. Còn cái đẹp sau 1945 là cái đẹp của hiện tại đúng không ạ? Cái đẹp trước 1945 là của những nhà nho bất đắc chí đúng không? Còn sau gì ạ? À còn sau 1945 là tìm thấy cái vẻ đẹp nơi nơi những cái con người lao động bình dị ở những cái cảnh sắc thiên nhiên đất nước. Còn trước 1945 đó là những cái văn hóa truyền thống xưa cũ Ok không nào? Vẫn là chủ nghĩa xê dịch, vẫn là cái đẹp Nhưng bây giờ là một Nguyễn Tuân hòa nhập cùng với cuộc đời Đúng không ạ? là Nguyễn Tuân hòa nhập cùng với cuộc đời và vẫn giữ được đặc trưng của mình đó chính là một cái vốn kiến thức am hiểu đưa vào trong những cái tác phẩm cộng thêm với đó là những cái liên tưởng so sánh độc đáo cộng thêm với đó là cái sự phát triển về vốn ngôn từ phong phú và mới mẻ và Nguyễn Tuân vẫn giữ được cho mình cái vẻ đẹp tài hoa uyên bác ngông nghênh và kiêu bạc thường thấy À được không ạ? À? Thế thì từ những cái phần mà chị vừa nói như thế là các bạn giải quyết yêu cầu phụ đã đơn giản hơn rất là nhiều rồi Bởi vì về cơ bản cái phần quan trọng nhất, khó nhất là chúng ta chưa nắm được thì chị đã nêu được ở đây rồi Thì ví dụ chúng ta có thể viết một cái phần phân đoạn như sau Có thể thấy Vào những ngày cuối cùng của chế độ thuộc địa Pháp Nhật lúc bấy giờ Cũng giống như rất nhiều nghệ sĩ khác Nguyễn Tuân rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về quan niệm nghệ thuật. Thời điểm trước cách mạng, ông tập trung viết về các đề, đề tài chính là chủ nghĩa xê dịch, vẻ đẹp của một thời vang bóng, à, về đời sống trụy lạc. Người nghệ sĩ ấy đã tìm đến với chủ nghĩa xê dịch trong tâm trạng bất mãn với thời cuộc. Đây là vừa nêu lại, vừa làm rõ vấn đề và vừa lý luận. Tại sao người ta lại tìm đến những cái cái đề tài như thế? Bởi vì là lúc đấy người ta đang bị kìm kẹp bởi cái chế độ thuộc địa Cảm thấy cực kỳ là bất mãn Và với cái tâm trạng bất mãn như thế Đặc biệt lại với một cái con người Mà mang trong mình một cái tôi cá nhân Nói chung là cái ý thức cá nhân phát triển rất là cao Thì bản thân chúng ta cho rằng là cái việc ông ấy tìm về với những cái điều như vậy là việc hết sức là bình thường Đúng không ạ? Người nghệ sĩ ấy đã tìm đến với chủ nghĩa xê dịch trong tâm trạng bất mãn với thời cuộc Thế nhưng khi cách mạng tháng 8 thành công, cuộc cách mạng ấy đã trở thành trục bàn lề lịch sử để Nguyễn Tuân có một cuộc lột xác kỳ diệu. Các bạn ơi, chú ý cách chị dùng từ nhé. Trục bàn lề, cuộc lột xác dùng những cái động từ dùng những cái danh từ ấn tượng dùng những cái động từ mạnh để tạo ra những cái ấn tượng mạnh với bạn đọc và để nhấn mạnh vào những cái mà mình đang chuẩn bị đang mình đang đề cập ở đây được không ạ? Giúp ông vượt qua được những bế tắc trong cuộc sống và sáng tác nghệ thuật đã đem đến nguồn cảm hứng sáng tạo mới cho người nghệ sĩ này. Ngòi bút của Nguyễn Tuân thực sự hồi sinh thực sự đã hồi sinh. Ông hăng hái đến với cách mạng và kháng chiến, hăng hái đi thực tế, dùng ngòi bút của mình say mê viết về vẻ đẹp của đất nước con người Việt Nam trong chiến đấu và lao động sản xuất. Nếu như trước đó, nhân vật trung tâm của ông trước cách mạng là ông Nghè, ông Cử, ông Tú, những con người tài hoa bất đắc chỉ thì bây giờ Hình tượng chính trong sáng tác của người nghệ sĩ này là nhân dân lao động trên mặt trận vũ trang, trong lao động sản xuất cụ thể là với hình ảnh của ông lái đò sông Đà. Điều đánh dấu chặng đường mới của cây viết tài hoa trên con đường nghệ thuật gắn bó với dân tộc, nhân dân và đất nước. Lý luận thêm ạ. À, Nguyễn Tuân ở giai đoạn này, đặc biệt là giai đoạn viết sông Đà đã đường đường chính chính quay trở về với hiện tại. Say mê khám phá vẻ đẹp phi thường như nơi những con người bình thường đang góp sức lực của mình xây dựng cuộc sống mới ở vùng cao đó là những cán bộ địa chất mở rộng thêm vấn đề nhá. Bởi vì về cơ bản là chúng ta thấy rằng là tùy bút người lái đò sông Đà là được in trong một cái tập tùy bút sông Đà. Và tập tùy bút sông Đà này không chỉ nhìn thấy hình ảnh của ông lái đò sông Đà đâu ạ. Trong 15 bài tùy bút ấy chúng ta nhìn thấy hình ảnh của rất nhiều những cái con người khác và chị có đưa thêm vào đây để mở rộng vấn đề ạ. Đó chính là như sau. Đó là cán bộ địa chất đi tìm quạng mỏ là ông lái đò Dũng Cảm vượt thác giữ để vận tải hàng mậu dịch. Là những anh bộ đội từng chiến đấu Dũng Cảm để giải phóng Điện Biên. Nay lại ừ, gì ạ? Nay lại nguyện cả đem đem cả gia đình mình lên mảnh đất nơi đây lập nghiệp. Những con người đi mở đường suốt ngày đêm dẫu cho mưa nắng không quản ngại. Và có biết bao nhiêu những con người bình thường đã đi vào trang văn của Nguyễn Tuân với vẻ đẹp phi thường, xuất phát từ lòng yêu đất nước tha thiết. Bên cạnh những chuyển biến ấy, Nguyễn Tuân vẫn giữ được sự thống nhất trong phong cách nghệ thuật của mình trước và sau cách mạng. Cái đẹp là điểm đến, xê dịch là nơi đi. Hay ông ạ, cách dùng câu đấy ạ. Liên tục các vế, chẳng khác gì là mình cũng đang sáng tác một cái tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Được không ạ? Nên là chị mong rằng là các bạn hãy đọc cái phần tài liệu chị làm và up lên cho chúng mình đi nhé. Đừng có lãng phí mồ hôi công sức của chị đã chuẩn bị cho các bạn công phu như thế mà các bạn lại không làm. Được không nào? Cái đẹp là điểm đến, xê dịch là nơi đi. Bây giờ xê dịch để hòa nhập với cuộc đời, dùng vốn, dùng vốn từ ngữ rộng mở, hiểu biết phong phú, những liên tưởng so sánh độc đáo để phát họa lên hình tượng trong tác phẩm. Sự chuyển biến trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân là sự chuyển biến phù hợp với thời cuộc đấy. Không những nêu ra sự chuyển biến mà còn khẳng định rằng đó là một cái sự chuyển biến phù hợp luôn. Được không ạ? À? Sự chuyển biến trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tân là sự chuyển biến phù hợp với thời cuộc, giúp Nguyễn Tuân tìm thấy chính mình chân thực nhất. Điều đó góp phần làm cho độc giả yêu thương, trân trọng và nể phục người nghệ sĩ tài hoa này Bởi vì bản thân chị thấy là trong cái phần này chị viết cũng đã dài rồi Nên chị không sử dụng thêm cái trích dẫn để chốt lại vấn đề ở đây nữa Mà chị tự dùng những cái cảm nhận cá nhân của chị để chốt lại cái vấn đề ở đây Thì các em ơi, các bạn đã rõ hơn chưa? Chúng mình ơi, Chúng mình đã rõ hơn chưa ạ? Hay là ví dụ đề mà hỏi về là tình cảm của Hoàng Phủ Ngọc Tường với Sứ Huế Thì chúng mình ngay lập tức phải trả lời những cái từ để có điểm Ví dụ như đó là một cái tình cảm gắn bó sâu nặng Là một cái tình cảm thiết tha bị rịn Ví dụ là như thế Hay là hỏi về tình cảm của Nguyễn Tuân đối với những cái con người lao động trong cuộc sống mới Thì đó là một cái tình cảm rất là trân trọng Đó là cái đó là cái sự ngợi ca Phải không ạ? hay là tình cảm của Nguyễn Tuân đối với thiên nhiên, quê hương đất với quê hương đất nước thì đó là một tình cảm thiết tha trìu mến. Đó, kiểu như vậy Phải trả lời trực tiếp vào vấn đề luôn Người ta hỏi gì thì mình đáp nấy Có rất nhiều bạn là viết cái câu hỏi phụ này Theo cái kiểu là lan man vô cùng Chỉ gọi là À xoáy xoáy ý là gì ạ Cứ trả lời mông lung Và thậm chí có nhiều bạn Rõ ràng là người ta hỏi một đằng mà cuối cùng lại đi làm một lẻo và đi làm một nẻo và để rồi cho cái cái luận điểm số 3 giải quyết yêu cầu phụ này nó cực kỳ là giống với cả cái luận điểm số 4 khái quát lại về giá trị nội dung nghệ thuật. Em ơi, Ngày hôm nay với những cái chia sẻ của chị thì các bạn đã hiểu thêm chưa ạ? Chị đã cung cấp cho chúng mình rất nhiều những cái vấn đề và được truyền tải qua cái phần tài liệu mà chị đã up lên cho chúng mình. Chị nghĩ là không có cái gì cụ thể bằng việc là các bạn nên chủ động xem lại cái tài liệu mà chị đã up lên cho các bạn và có vấn đề gì thì chị em mình lại tiếp tục trao đổi Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn đã hiểu rõ hơn về cái cách làm chưa ạ? Bây giờ cũng là 6 giờ kém rồi Có lẽ là chị sẽ tạm dừng cái buổi học ngày hôm nay tại đây Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua để cho các bạn có thể đi học nhé Ok không? Để các em còn ăn uống rồi các bạn chuẩn bị đi học nữa Chứ không rồi lại cập rập Chúng mình ơi, nhất trí không ạ? Nhớ xem cái phần tài liệu mà chị Hiên up lên nha Được không? Nhớ xem cái phần tài liệu mà chị Hiên up lên nhá Nhất trí không ạ? Chị tin là buổi ngày hôm nay các bạn cũng đã nắm rõ hơn Về cái việc là chúng ta phải giải quyết yêu cầu phụ như thế nào rồi Đồng ý không ạ? À ok, nhất trí Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dậy sớm cùng với chị nhé Mặc dù là dậy rất là sớm nhưng mà các bạn vẫn Em ơi ở trong sheet tài liệu của các em ấy Nhưng mà các em sẽ tìm ở file bên cạnh Sheet bên cạnh nhá Chị có mấy sheet đây ạ Sheet đầu tiên là lộ trình và tài liệu chính này Xong rồi một cái là một cái sheet là tài liệu bổ sung Ở trong đó chị up rất nhiều tài liệu bổ sung lên cho chúng mình rồi đấy ạ Em nhá em nhá Được không nào Ok không Em xem lại đi Không tìm thấy báo chị nhá Nhưng mà chắc chắn là sẽ tìm thấy thôi Đồng ý Ok Chị cảm ơn các bạn rất rất rất rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi học tiếp theo của chúng mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Chúc các bạn một ngày học tập thật là hiệu quả nhá. Bye bye! Đăng ký ngay khóa học luyện đề chuyên sâu lớp 12 để cùng học văn chị Hiên chinh phục 8 cộng trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Mọi thông tin hỗ trợ và tài liệu miễn phí nhắn ngay về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên các bạn nhé!